Kính thưa cô chú anh chị và các bạn, quá còn mọi người đến với kênh của Việt Florida US. Hôm nay Steven thực hiện video này để giúp các bạn um, cách thức build một căn nhà mới từ underground up. À, có nghĩa là cô chú anh chị cho nên chọn một căn nhà nào à, cho đúng, một cái builder nào cho đúng, một cái location cho đúng thì tại vì mình mua nhà mình đâu phải mình mua nhà giống như mua một chiếc xe nếu mình vừa build không đúng kiểu à, không đúng mẫu mã à, không đúng vật liệu và không đúng chỗ thì đương nhiên mình không có hài lòng thì không được vui thì đi đường không được vui thì gia đình cũng không có à, vui cho mấy trước khi mình build nhà thì đương nhiên mình phải chọn một cái location để phù hợp với gia đình của mình và đương nhiên cô chú anh chị ở các tiểu bang khác qua Florida thì uh, có hỏi Steven là nếu mình mua một build một căn nhà thì mình chọn ở thành phố nào mình uh, cái đó thì Steven cũng khó nói lắm tại vì nếu mình ở an cư lạc nghiệp mà cũng là một chỗ nào đó rồi mà nếu mà này kêu nói là mình sách gối mình bỏ đi à, build một căn nhà ở tiểu bang khác thì nó cũng hơi à, lạ lẫm lắm thì à, cũng hơi khó để cô chú anh chị để tìm hiểu thêm thì nên trong video này Steven à, sẽ giải thích cho cô chú anh chị à, cách thức à, mình nên phải làm gì mình nên có một cái hành trang gì trước khi mình cất một căn nhà mới à, cho gia đình của mình thứ nhất là Steven à, recommend cô chú anh chị nên à, qua đây mình mướn nhà mình ở trước tại vì mình qua nếu mình chọn một thành phố nào phù hợp cho gia đình của mình rồi mình có thể mình qua đây mình dọn về đây rồi mình mướn một căn nhà ở một cái apartment chung cư mà ở trước đi rồi từ chỗ đó mình mới khi mà thời à, weekend á mình rảnh mình lái vòng vòng ở trong những khu nào mình thích thì mình mới mua nhà ở khu đó còn nếu mình cất một căn nhà mới thì thứ nhất là cô chú anh chị nên chọn một cái builder cho nó Ờ, tương đối nổi tiếng và nó nó nó làm việc có tâm một tí thì cái những builder sau đây Steven sẽ cho cô chú anh chị để tham khảo thêm hoặc lên mạng có thể tìm hiểu thêm là uh, thứ nhất là builder GL Homes GL nó để good, để tắt là goodluckhomes.com thì builder này nó nó build rất là nhà nhiều nhà ở Florida à, cô chú anh chị giống như nhà của Steven cũng build từ builder GL Homes bị đặc điểm của GL Homes là họ build tất cả loại nhà đều là mái ngói cái mái ngói như thế nào phía bên này của Steven là nó có 5 căn nhà ở trong khu của Steven nó hiện tại build cũng gần xong rồi nghe cô chú anh chị thì nếu cô chú anh chị nhìn thẳng lên cái mái nhà trên đó đó thì đa số là họ làm mái ngói đó tuy nhiên cái nhà máy ngói nó nhìn sẽ sang hơn cái à, cái cái nhà làm cái máy single thì single nó warranty chỉ có khoảng chiều 25 tới 30 năm trở lại thôi còn cái máy ngói nó warranty tới hai đời người cô chú anh chị thì à, nếu mình build một căn nhà mới mình nên chọn những vật liệu nào thì đương nhiên mình mua nhà trước hết nhất cách thức mình mua nhà là mình chọn cái builder nhé yeah. Chiêu Homes là một trong những builder mà Steven à, recommend cho mọi người để tham khảo cái builder thứ hai Steven cũng có quay nhà rồi ở một cái khu River Edge à, cũng à, gần đây của Steven thôi thì cái builder này là Taylor Morrison Taylor Morrison là à, một trong hai builder à, mà Steven biết à, rất là com competition nghĩa là com rất là competitive đối với GL với Taylor Morrison là giống như một chín một mười không hai cái builder này rất là nổi tiếng những builder khác giống như là MI Homes à, rồi rồi rồi rồi à, uh, Dior Horton thì cái nhà đó giống như nhà nhà dạng chung dạng chung nghĩa là middle class home nghĩa là từ 300 hoặc 300 ngoài trở lại đó là nhà giống như là giống như em của Steven mua nhà cũng khoảng chừng 267 ngàn thì cũng bao ngủ hay phòng tắm đó thì giá nhà đó cũng tương đối đẹp cũng phải là xấu quá cũng đẹp được và chất lượng nó cũng khá à, cũng không quá tồi đó thì à, trong bốn builders đó thì cô chú anh chị cũng nên tìm hiểu thêm nếu là mình xin dời à, nhà về Florida và muốn build một căn nhà mới thì nếu mình build một căn nhà mới cái thách thức nó làm sao thì à, thì Steven mới vừa đề cập rồi thì Steven nên uh, cô chú anh chị nên tìm hiểu cái builder trước rồi thứ hai là mình nên chọn cái location của cái uh, khu nào thành phố cho nó an toàn trường học tốt uh, gần việc làm đây tại vì ở đây là nhà nó đi theo với cái việc làm tại cái việc làm của mình là rất quan trọng nếu mình có nhà không có việc làm là cũng thể như ờ, cũng như là không rồi phải không nên là cái cái khu nhà cái việc làm của mình cho nó phù hợp ngay cái gần cái khu nhà của mình cái thứ hai là thứ ba là giống như là cái builder nó nó build nhà có chất lượng không thì khi trước khi vô build một căn nhà mới á, thì mình vô mình nói chuyện với tụi builder thì nó sẽ nó sẽ đòi à, cái tiền deposit deposit nghĩa là khi, trước khi mình chọn một cái cái cái mẫu mã nhà nhà nào đó ở một cái khu nào đó thì họ sẽ hỏi cái deposit là trung bình là khoảng chừng 5 ngàn để deposit cho cái một cái lot nghĩa là cái một nền nhà đó nha thì à, cái premium hiện tại Steven biết ở khu của à, Wesley Chapel ở Tampa Bay á, thì trung bình bây giờ là cũng khoảng từ 35 tới 55 ngàn một cái nền nhà khi xưa 2015 Steven build cái nhà của Steven thì cái cái nền nhà cái premium nó có khoảng chừng 2 ngàn ngoài tới 3 ngàn trả lại thôi sắp sửa sang 2022 thì cái giá nhà nó lên rất là cao thì uh, khi vô mình deposit thì đương nhiên trong vòng uh, một tuần nó sẽ làm cho mình một cái contract thì khi mình ký cái contract với, với, với, với họ với họ thì họ sẽ uh, đòi mình phải deposit uh, trung bình là khoảng chừng 5% của cái giá nhà mình mua 5% thì cái 5% đó tại sao mình thấy để 5% đó tại vì 5% để dằn chân để họ mua những vật liệu nào cần thiết để build căn nhà của mình thì đương nhiên khi mình đặt cái lot rồi tùy theo cái mẫu mã nhà mẫu mã nhà của mình chọn thì họ sẽ cho mình mình chọn cái nền nhà nằm ở trong cái khu nào của cái cái, cái miếng miếng đất đó ở trong cái community đó tại vì mỗi một căn nhà nó có một cái cái uh, chiều rộng khác nhau thì đương nhiên cũng cần một cái nền nhà nó rộng tương đối để xây một căn nhà đó ha thì uh, nếu mình xây một căn nhà nó phải tốn bao lâu thì uh, theo Steven thời xưa thì 2015 thì cũng khoảng từ 7 tới 8 tháng và hiện tại nghe nói các bạn bè của Steven hiện tại đang build nhà ở Florida thì mất ít nhất từ một năm tới một năm rưỡi mới xong ha. Ok thì uh, khi mình mình deposit rồi thì mình cái nhà nó build nó chỉ có chỉ khi mình à, ký contract với họ xong rồi thì cái kế tiếp là trong vòng bao nhiêu thời gian đó họ sẽ phải nạp những đơn cần thiết lên county để xin một cái à, permit thì khi mình có permit rồi khi họ bước vô build cái nền nhà của mình rồi họ build cái nhà mình lên rồi thì nó có 3 giai đoạn giai đoạn thứ nhất là cái contract Steven mới vừa nói giai đoạn thứ hai là mình phải chọn cái option thì cái option trong nhà của mình như tỷ cái mẫu nhà nó có thì mình phải biết trong nhà mình chỗ nào nó có cần một cái đèn gì có một cái option cho nhà, nhà bếp làm sao à, nhà tắm làm sao loại gạch nào à, mình thích thì mỗi một cái cái cái lựa chọn của mình nó có một cái giá khác nhau thì đương nhiên là nếu một cái nền nhà của mình đó thì nó standard thì đa số ở Florida họ sẽ lót thảm nếu mình không thích thảm mình lót gạch thích cái loại gỗ thì nó mình phải trả cái option cho cái cái cái gạch và cái gỗ đó đương nhiên họ cũng có một cái loại gạch cho standard luôn mà loại gạch standard nó không được đẹp nếu mình chọn một cái mẫu mã nó khác hơn cái cái cái họ cho thì mình phải trả cho cái option cho cái loại gạch đó ha thì uh, với đèn đèn đuốc đèn đuốc ở trong phòng à, cô chú anh chị nếu mình thích cái nó thường nó gắn một cái đèn ở trên cái ceiling giống cái Apple sao thì Steven không thích loại đó thì nếu mình làm cái hai hat nghĩa là cái reset light á thì đương nhiên mình phải trả tiền cho mỗi cái reset light đó cái đầu tiên là 110 cái thứ hai là 80 nghĩa trong phòng mình gắn một cái đầu bốn cái đèn à, reset light á thì cái đầu tiên là 110 mỗi cái sau là vô 80 à, đồng rồi cái đoạn thứ ba là khi mà nó xây nhà lên rồi rồi nó trước khi nó đóng cái cái drywall lên á thì nó cho mình một cái walkthrough walkthrough nghĩa là những cái option nào mà mình chọn hồi xưa đó họ có làm đúng theo cái cái mẫu mã của mình chọn không đúng cái địa điểm của mình chọn không nếu không thích mình có thể mình nói họ không đúng mình nói lại là họ sẽ sẽ kiểm lại họ làm lại cho mình rồi cái đoạn cuối cùng là cái walkthrough cái final walkthrough nghĩa là trước khi mà mình closing là mình phải đi một lần cuối nếu có hư hại chỗ nào làm không có đúng không được đẹp mắt thì mình có thể kêu tụi builder nó sẽ sửa lại cho mình cho đúng và khi mình hài lòng mình mới làm closing đặt cái đặc điểm mà Steven muốn nêu lên cho cô chú anh chị biết khi build một căn nhà mới ở Florida thì họ có cái broker rebate tại cái chương trình broker rebate này nó hơi nó hơi khó hiểu thì về đa số những tiểu bang khác nó không có mà những uh, tiểu bang về miền Nam ở giống như là Atlanta, Texas rồi uh, Still Sip and Big thì South Carolina, North Carolina, Cal à, Cal um, à, Florida và um, New Orleans những những những những tiểu bang về miền Nam của nước Mỹ á, thì đa số à, các builder họ các nhà họ có một cái khoản là kêu bằng cái budget 3% cho cái người broker nếu mình build một căn nhà mới mà mình lợi mà trước khi mình nhớ, nhớ kỹ nha cô chú anh chị trước khi mình ký contract với builder mình phải có tên tuổi số điện thoại phần dẫn cái người broker đại diện cho mình đến ký cái giấy trước khi là mình ký contract nghĩa là cái nếu ký như vậy á thì à, builder họ sẽ trả 3% trên cái giá nhà của mình mua cho người broker đó rồi cái người broker đó tại vì họ không có làm việc nhiều và không có tìm nhà cho mình thì đương nhiên ở trên danh nghĩa của người cái contract với mình với người broker đó thì họ sẽ chia cho mình lại phân nửa nghĩa là 3% của năm một cái nếu cô chú anh chị mua một căn nhà 500 ngàn đi thì 3% đó ít nhất thì 15 ngàn 15 ngàn nếu mình chia sau trừ những uh, chi phí và giấy tờ cái cái kia bằng cái uh, trừ những những, những trừ những cái chi phí làm gì giấy tờ cái thủ tục giấy tờ á thì còn lại thì ít nhất mình cũng khoảng từ 7.000 tới 7.000 ngoài cho cái căn nhà 500 ngàn và đương nhiên cô chú anh chị và nói hỏi em à, nếu mình dẫn cái người broker như vậy á, thì cái người à, bên builder họ trả cho broker 15 16 ngàn như vậy á thì builder nó có đẩy cái giá nhà lên không Đấy, thì thật sự nó cái giá nhà nó đã niêm yến rồi nó không có đẩy giá nhà lên được thì nó nằm ở trong cái contract không có đẩy cái giá nhà lên như cô chú anh chị y rất là yên tâm cái đó nha tại vì có nhiều người à, chính bản thân gia đình của Steven cũng đã làm rồi thì mình mới dám giới thiệu cho mọi người biết đương nhiên lần trước Steven có đề cập về cái broker bay này thì có nhiều người vô à, chưa tìm hiểu rồi có nói là Steven từ lường gạt mọi người thật sự cái đây là thông tin để Steven để đưa ra để cho cô chú anh chị biết để tham khảo nếu không tin thì cũng không sao nếu mình có bill nhà mới này cũng nên tìm hiểu để mình không mất cái quyền lợi của mình ha à, và nói thẳng Steven không phải là broker nha Steven chỉ làm gì à, nghề computer thôi à, YouTube là giống như một đam mê à, rồi sẵn đó Steven quay nhà cho mọi người xem rồi quay về cảnh Florida cho mọi người xem rồi truyền tải thông tin nào mà Steven đã biết rồi để cho mọi người biết để lỡ một mai mình cắt một căn nhà mới mình không có mấy cái quyền lợi riêng của mình ha thì cô chú anh chị nhớ nếu build nhà mới nhớ nhớ cái phần broker rebate và đương nhiên không phải người broker nào cũng có cái chương trình broker rebate nếu Steven, à, cô chú anh chị cần một người broker ở Florida thì Steven có thể giới thiệu cho để có thể để dưới phần comment đi rồi Steven sẽ trả lời và cho thông tin để cần biết ok cảm ơn mọi người đã xem video và hẹn gặp lại ở một video sớm nhất bye bye